i Adi. honest when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything you mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some Thank running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, feel like this, I'm a race when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything yes, I'm immortal when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me khi mới có vài chai em thấy tin trời đất đêm nay cũng thấy boy em chân dài quyến đủ bờ bông Chơi hết số hãy bước vào trong Đêm nay tập bảy được không Đánh đi chơi em lối cái đường cong Cần thơ gạo trắng nước trong Ai đi đóng làm công muốn về Bến đêm kêu bay và sáng bài đi đủ bế thì say đổ về Chơi hết đêm nay đủ bế số mồi Em cứ tung bay anh phát tin nồi Đêm nay bánh xác ra gì đấy là khi Mới có bài trai em thấy được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 có sữa ghế hà bá thôi uống trăm tháng triệu uống sữa của em là được rồi dạ. mắc dơ nhiều quá happy birthday phải nha hối lỗi chế lại tôi nên đã xa đôi mình cùng vì yêu tôi nên sẽ xếp là xuống xinh Xa em xa đá đợi rồi em sẽ sớm làm chi lỡ Tôi xin chúc em ngày nay sẽ sớm điều thành công không xa đến những ngày nào Dừng tâm lên xuống chính là một chào hết anh cho linh quý vị ơi hay quá <laughs> cái bài hát hộp dễ sợ rồi tôi da đen không sao đâu anh đừng có um, yên tâm đi da đen chứ bố ôi yêu cô gái da trắng nha sao nha rồi giờ bây giờ quý vị nào có đăng ký bài hát xin thành thôi quý vị ơi rồi rồi ờ, bài số 1 ha bạn viết ha rồi em mời ghé đẹp bên đây em anh bé hàng ha rồi bên đây dạ bây giờ xin mời vị thử lúc qua một bài hát của một cô gái mà là dễ thương quý vị đây cái hát của đâu ba ơi ba ba vô cái gì cho ba dễ thường quá cả nhà dễ dễ thường cả nhà hết giờ ai em hả dễ thương quá trời Thank you.